du con tiếng du cả cuộc đời du con lời du cất lên tự ngàn đời mẹ âu cơ từ xa xưa đi khai thiên lập địa lạc lòng quân